Ngày nay, việc kinh doanh vàng, forex, chứng khoán trên thị trường tài chính thế giới không còn xa lạ với nhiều người. Những nhà đầu tư thành công đã kiếm được rất nhiều tiền trong việc giao dịch. Họ đã có những bí mật được giấu kín. Hôm nay, những bí mật ấy đã được giải mã. Đó là kết quả của công trình nghiên cứu và thực hiện trong nhiều năm và cho ra đời ứng dụng dự báo giá vàng, một công trình đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á là một cuộc cách mạng trong việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ việc kinh doanh trực tuyến giữa chuyên gia và nhà đầu tư thông qua thiết bị di động. Bạn đã kinh doanh vàng Forex trên thị trường tài chính thế giới và bạn cần chuyên gia hàng đầu Việt Nam tư vấn cho bạn. Bạn hãy cài ứng dụng dự báo giá vàng vào điện thoại hoặc là máy tính bảng của bạn. Bạn đang muốn tiếp cận những kiến thức đầu tư vàng Forex chuyên sâu bạn hãy cài đặt ứng dụng dự báo giá vàng vào điện thoại hay máy tính bảng của bạn để cập nhật những tin tức thị trường một cách nhanh nhất. Bạn đang mong muốn ôn luyện những kiến thức đầu tư vàng Forex một cách trực quan và sinh động nhất. Bạn nên cài ứng dụng dự báo giá vàng vào điện thoại hay máy tính bảng của bạn để thực hành các bài tập trắc nghiệm. Ứng dụng dự báo giá vàng là gì mà thần kỳ đến như vậy? Đây là một công trình nghiên cứu và ấp ủ trên 10 năm trời của chuyên gia tư vấn Hoàng Ngọc Sơn là một ứng dụng có những tính năng tuyệt vời như tính năng quản lý vốn trong đầu tư, tính năng quản lý lợi nhuận và rủi ro, tính năng cập nhật tin tức, tính năng nhận tin nhắn chiến lược, tính năng trắc nghiệm kiến thức đầu tư tài chính. Khi bạn cài ứng dụng dự báo giá vàng vào điện thoại hay máy tính bảng của bạn, thì bạn có thể nhận được tin nhắn chiến lược từ chuyên gia tư vấn Hoàng Ngọc Sơn cho dù bạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới miễn là có sóng wifi hoặc là 3G tặng bạn 15 ngày sử dụng miễn phí tính năng thành viên VIP để nhận các tin nhắn chiến lược một cách tuyệt vời được gửi qua thiết bị di động của bạn Hãy cảm ơn người đã giới thiệu cho bạn video này vì họ đã trao tặng cho bạn một món quà vô cùng ý nghĩa giúp bạn cải thiện hiệu quả kinh doanh vàng và Forex một cách đáng kể. Chúc các bạn giao dịch thành công!